giấy tờ hợp lệ. Nhà có sân cổng riêng, thuận tiện để xe mà không cần cho vào nhà, vừa là nơi phơi quần áo. Cấu trúc bên trong căn nhà bao gồm phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, một nhà vệ sinh. Phòng khách trước có thể tận dụng làm phòng dạy học. Như các bạn thấy chủ nhà là giáo viên nên đã dạy học thêm ngay tại phòng khách này. Nhà có hai hướng là Nam ghé Tây và Bắc ghé Đông. với tiện ích xung quanh cách sân bay Cát Bi chưa đến 1 km. Ngay chợ Cầu Rào, chợ Cát Bi, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, gần trung tâm hành chính quận Hải An, bệnh viện đa khoa Hải An. Đi sâu vào trong là phòng thờ và lối ra mặt tiền thứ hai. Mặt tiền thứ hai là mặt đường Gua Banh, một vị trí đắc địa cho nhà nào muốn mặt đường kinh doanh mà lại vẫn muốn một không gian trong lành. Đi vào từ mặt tiền này là gian bán hàng của chủ nhà. Thật tuyệt vời phải không?